chào mọi người ờ, quay lại kênh mải khoan cũ của mình à, vừa rồi mình có về lại một lô hàng giá khá là tốt nên mình cũng cân đối lại với à, những cái hàng cũ mà giá cao á để à, giảm giá xuống cho mọi người à, dễ mua hàng và cũng tạo điều kiện cho một số anh em thợ có hàng nhưng mà cái giá mà cái giá mà mình hạ xuống đấy á thì thật sự là giá giá hạ kịch san rồi nên mình cũng xin nói trước hàng này mình bán á thứ nhất là bốc, thứ hai là báo sai 7 ngày không bảo hành còn giá thì mình sẽ nói lên được cho mọi người xem giá đợt này rất là phải nói sao ta rất là thơm <coughs> đây mày mai mày mai không chỗ than mày mai không chỗ than 18V của Makita nhá cột 125 này cái này mình bán thân máy 2 triệu 1 nha mọi người thân máy 2 triệu 1 đây hàng về rất là nhiều 2 triệu 1 một cây thân máy đây máy cơ kiếm cơ kiếm thì ở đây có tầng 3 đơn đây đời này á có chỗ than đời có hai cái tay đỏ đỏ bên này này cùng là 18V Makita 18V đây con này á, thì thân máy mới bán 900 ngàn đây con này á thì thân máy mới bán 1 triệu 8 cùng là cơ kiếm 18V có chiều than à đâu nhầm 1 triệu tư 1 triệu tư 1 triệu 8 là giá cũ rồi bây giờ có giá mới tốt hơn nhiều 1 triệu tứ nha mọi người này 18V không chổi than Makita cửa kiếm bìa motor này con này thì mình sẽ bán với giá 2 triệu 8 thân máy vịt đá năng đây vịt đa năng mình sẽ kiếm một con nào con tem để cho mọi người xem đây cái mã của nó con này cũng là không chở than này vòng tua của nó từ 0 tới 4 ngàn này con này made in Japan luôn nha mọi người đây để kỳ cho mọi người xem này Đúng rồi đây Japan này Trời, để màu vàng người ta kêu Trung Quốc mà tại sao ở đây để màu vàng nó ghi là Japan là sao ta? Khó hiểu thật. Đây. Đây, những thanh niên mà nào ngắn á cứ nói uh, địch vàng là Trung Quốc thì vào đấy nên nha địch vàng Japan nha nào ngắn nào quả nhó thì uh, vô đây xem thử à con này á mình bán thân máy một triệu bảy này không chỗ than này thân máy một triệu bảy nha mọi người sạc Makita sạc bàn sạc này mình đã làm là 220V rồi thì cái này mình bán với giá 600 này sạc mà chứa làm là 220V á <coughs> con ý 110 à, á thì mình bán với giá 500 đây con sạc 12V này sạc 12V pin Makita sạc bàn sạc này á, dùng auto vốn từ 120V cho tới 220V luôn cái này thì mình sẽ bán với giá là 300 cắt cỏ 36V Makita đây cái này là cũng là dòng không dội than này cần có bằng cước con này mình bản thân máy 4 triệu đây cái này này máy soi này mấy con máy soi này là tốc độ vòng tua của nó tới 30 30 ngàn vòng một phút nha 30 gan vòng một phút đây thấy con bài so này á, thì mình bán thân máy là một triệu một triệu nha mọi người <clears throat> súng đính này đính này đình chỉ này da băng này mọi người thấy không đính này đình chỉ đình chỉ á, có nghĩa là nó không có cái tai cái này đình chỉ 3 phân đây bằng đàn đây đây còn này á thì thân máy mình bán hai triệu rưỡi hai triệu rưỡi nha rồi con súng hơi đi ép này súng đinh súng đinh dùng pin nhưng mà nó là bùa hơi đây đây có chỉnh à, đồ nóng sâu của đinh này này con đinh ép 5 phân đinh ép thì nó có cái tai đó đó thấy không có tai con này á thì thân máy mình bán ba triệu rưỡi rất là đà ba triệu rưỡi này rồi tiếp quả trời đồ ngon này cắt rung đây cắt rung này có 6 cấp chỉnh nhanh chậm đây đầu này đầu thả mở nhanh này chỉ kéo ra thế này dắt cái đầu uh, dắt cái lưỡi vào được lưỡi này thì bạn mọi người có thể để 360 độ còn đây cắt mai à, đánh bóng nhám hay sủ gì được cũng được hết đó, con này thì thân máy mình bán với giá một triệu tư đó bắn vít bắn vít 12V này 12V pin trượt đời mới này bị khoan độ này pin trượt đời mới mình sẽ bán như thế này máy và cục sạc 700 ngàn máy và cục sạc 700 ngàn nha còn ai mà muốn à, đóng pin nữa đó thì liên hệ mình đây vỏ pin mình cũng có bán đây 700 ngàn vỏ pin mình cũng có bán máy với sạc sạc này sạc rinh xài điện 120V tới 220V đó giá rất là hợp lý nha mọi người bàn vít XTD 15 đây này thấy không nó khoán kia rồi đấy nhưng mà ở trong á thì mình đã thay từ những máy khác quá hết rồi khỏi rồi đây còn này á, thì mình bản thân máy một triệu ba đây con này mà Nhật thì à, mà Mỹ thì mình nhớ nhưng mà nhật của con này là DTD 146X2 con đã có chỗ than đây, con này mình bán thân máy á thì mình bán 800 không con này thân máy mình bán 700 đây cho mọi người dễ mua <coughs> rồi con vịt 4 tháng đây này vịt 4 than con này nó chạy 4 chổi than luôn nha mọi người đó con này mới bán thân máy 850 ngàn giá rất là hợp lý luôn cho mọi người tháo hồ tròn phải mua rẻ bèo nhèo đây iph 06 ba chức năng nhánh chậm đây đèn anh bảo pin này này đây còn đây bản thân máy một triệu ba đó ở phía dưới á, phía dưới phần mô tả á, mình sẽ để giá ở phía dưới phần mô tả cho mọi người xem này XPH12 ba chức năng 18V không trồi than con này mình cũng sẽ bản thân máy 1 triệu ba nha mọi người đó dấu hàng à, mới về á giá nó thấp nếu mình nhập với cái kia đó hàng giá cao á mình cân đổi giá lại bán làm sao để cho mọi người dễ mua thì mới cũng nói thẳng là nếu như mà mình nhập vào cao thì mình phải bán cao thôi nhập vào thấp thì mình bán thấp cho mọi người dễ lựa chọn nói chung là miễn sao mà mình có đủ uh, lợi nhuận để mình uh, tiếp tục làm việc là được à này cửa vong cửa vong 18V cửa vong này mà cắt sạch hộp hay là cắt sắt ống á thì là chuẩn luôn thờ thay ai cũng thích mấy cái cưới cơ vong này này cơ <clears throat> vong này mình bán với giá là ba triệu rưỡi thân máy rồi cửa gỗ này cửa gỗ này đó cửa này sao cái máy nó mơ quá gì này cũng được đây cửa gỗ đây cửa gỗ này á thì mình sẽ bán thân máy với giá 1 triệu 250 ngàn đây 1 triệu 250 ngàn giá này giá không có rưỡi nha mọi người ai muốn mua thêm rưỡi á thì 50 ngàn máy tất cả đều chạy tốt rửa này rửa một tấc sau răm đây rửa một tấc sau răm nha ai mua thêm rửa thì 50 ngàn con giá 1 triệu 250 ngàn là không có rửa đây à đây đây đây đây <coughs> này có năm ngon này cắt sắt cắt sắt Makita tua chậm 18V đây tôi chấm 18V nhé rồi cắt sắt này con này mới bản thân máy 1 triệu 8 nha mọi người thân máy 1 triệu 8 đã bao gồm dưới uh, à, cắt hợp kim cắt sắt rồi đây cưa 36V cưa 36V á thì rưỡi của nó là 1 tấc 8 1 tấc 85 này 36V không chổi than hai pin 18 nữa thấy không đây con này mình bán thân máy với giá 4 triệu quá ngon thân máy 4 triệu đây mập đây cửa không chổi than à cửa có chổi than Makita 36V con này cũng gửi một tấc 85 này đây một tấc 85 đây cái này thì mình bán với giá thân máy á là hai triệu tám hầu như mình đã giới thiệu hết rồi đúng không mọi người cái giá này á thì thật sự mới nói với mọi người giá này á là đây giá kịch sàn rồi đây giá này á là giá để cho mọi người về sử dụng cho công việc đi à, công trình đâu thế này thì kia còn nếu như ai muốn siêu tâm á muốn lựa máy đẹp máy tốt á à, lựa máy đẹp á không tay không sửa không gì hết á tại mà con nguyên á thì uh, xin thông cảm vui lòng thêm tiền mình sẽ lựa máy cho mọi người còn á giá này là giá mình bốc đây nhưng mình đảm bảo chất lượng giá này mình chỉ uh, báo sai uh, một tuần còn tất cả thì mình sẽ không bảo hành nhá đó giá này là quá thấp rồi mọi người uh, cố gắng mua ở đây bộ ấm không chổi than 18V con này được siết ngàn Newton đây được siết ngàn Newton con này mới bản thân máy 4 triệu nha mọi người đây thân máy 4 triệu rồi mọi người cứ tham khảo đi bất cứ chỗ nào có giá rẻ hơn thì mọi người cứ mua nhưng theo mình nghĩ là giá của mình là giá rẻ nhất rồi rồi rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình mình thì à, mình à, ship hàng toàn quốc mình ship cốt nhưng mà tình trạng bom hàng thời gian này quá là nhiều thì mọi người mà nếu như khách lá mua hàng thì vui lòng đặt cọc tiền ship cho mình 50 tới 100 ngàn tiền thẻ điện thoại thôi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 rồi à, lưỡi này cắt gì đây người này cũng cắt gỗ luôn á hai lưỡi cắt gỗ ngắn đây hai lưỡi cắt sắt này hai lưỡi cắt sắt ngắn hai lưỡi cắt uh, gỗ dài đây bộ này mình bán 200 nha mọi người đầu chuyển đầu chuyển từ bàn vỉ qua khoan đã bao gồm đầu chuyển với cái này này thì mình bán trăm ngàn chuyển từ bộ đóng sang bàn vít mình bán xào trộn cái này cái đầu đều hướng